Vâng, à, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh trên YouTube và trên Fanpage. Một lần nữa, ô tô Kinh Anh luôn luôn trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành theo dõi cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy nhớ để lại một like và đăng ký kênh của ô tô Kinh Anh trên YouTube và trên Fanpage dưới phần mô tả để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh tất cả những đăng ký của quý khách đều được ô tô Kiên Anh đăng ký lại giúp cho quý khách có một lượng đăng ký nhất định Quay trở lại với cái chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng mẫu xe do Mekong ô tô lắp ráp tại Việt Nam Đó là chiếc Mekong Proton với cái kiểu dáng giống hệt như là chiếc ờ, Fortuner của Toyota Chiếc xe này 7 chỗ, số sàn máy dầu 2.8, sản xuất năm 2008, có trang bị cái hệ thống ờ, cảm biến lùi, gương điện. Mẫu SUV này đang được ô tô Anh bán với giá là 135 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Vậy thì ờ, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này à, cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Quê Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Sau đây à, chúng ta cùng à, khảo sát qua một vòng ngoại thất của chiếc xe này nhé. Như tôi đã, như tôi đã nói thì nhìn qua cái chiếc xe Mekong Proton 2008 này nó có cái kiểu dáng khá giống với lại chiếc Toyota Fortuner cùng đời nhất là ở cái phần đằng trước thân xe Proton có một cái cơ cấu hấp thụ xung lực với cái à, vùng hấp thụ à, xung lực phía trước và cái thanh chịu lực ở bên hông giảm bớt cái xung lực vào à, khoang hành khách khi mà xe bị va đụng kính chắn gió hai lớp không bị cái vỡ ra từng mảnh khi mà có một cái vật cứng văng vào Ngoài ra thì hai cái hàng ghế ở phía sau cũng có thể à, sắp xếp một cách à, rất là linh động. Xe cũng à, được trang bị cái đèn pha halogen dạng lớn còn khá là đẹp. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả. Đèn sương mù phía dưới cạnh trước cũng còn rất là sáng giúp cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm. Mẫu xe này có gầm cao và có 7 chỗ ngồi khá là rộng rãi toàn thân à, chiếc xe này màu bạc kết hợp với lại các cái chi tiết ốp hông và cản trước màu đen khá là sang trọng và hiện đại sơn xe nói chung là cũng còn à, khá là đẹp bốn bánh xe đều được à, trang bị mâm đúc 6 chấu với cái dạng xoắn nhìn khá là bắt mắt rất là chắc chắn xe cũng được trang bị một cái cảm biến lùi điều đó giúp cho quý khách lùi xe an toàn hơn bốn vỏ xe cũng còn khá là mới Chiếc xe này được ô tô anh mua của một gia đình ở Bình Dương, biển 5 số, chính chủ từ đầu. Được à, chủ xe chăm sóc cũng khá là kỹ, cho nên là xe cũng à, còn khá là đẹp từ ngoại thất cho đến à, nội thất ở bên trong. Đấy, quý vị có thể quan sát kỹ lại toàn bộ cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Nhìn còn khá là đẹp với cái à, form dáng của nó giống hệt như là chiếc à, Toyota của Nhật Bản vậy nhưng à, giá thành chỉ bằng một chiếc xe SH của Honda mà thôi sau đây thì chúng ta đi tìm hiểu chi tiết của chiếc xe này nhé đây là bánh trước ở bên phụ mâm đúc 6 chấu dạng xoắn cực kỳ là chắc chắn sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất rất là đẹp vỏ xe cũng còn khá là mới gai của vỏ xe cũng còn khá là cao phải nói là sử dụng ờ, hai ba năm nữa chúng ta mới cần phải thay thế toàn bộ học dè của nó quý vị thấy cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả các cái tấm nhựa vẫn còn rất là đẹp rất là chắc chắn hệ thống đèn pha dạng ờ, halogen lớn không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả đèn sương mù đèn gầm dạng ờ, đèn bi lông bám đường rất là tốt mặt ca lăng của nó rất là đẹp với cái lưới tản nhiệt à, dạng vuông vức đã được à, ốp mạ cái chrome rất là sáng nhìn như mới vậy toàn bộ hệ thống đèn pha ở phía trước vẫn còn hoạt động rất là tốt chiếu sáng rất là xa không hề có cái dấu hiệu gì là hoen nấu hay là bị nứt cả còn đây là bánh trước ở bên tài mâm đúc 6 chấu dạng à, xoắn cực kỳ là chắc chắn quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ vỏ xe đấy quý vị thấy gai của vỏ xe còn rất là cao phải nói là sử dụng 2-3 năm nữa chúng ta mới cần phải thay thế toàn bộ hộp dè cũng như là cái hệ thống ờ, giảm sóc ở phía trước rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả quay cận cảnh và chi tiết ờ, vỏ xe cho quý vị thấy còn khá là mới phải nói là sử dụng 2-3 năm nữa chúng ta mới cần phải thay thế xe cũng đã được ờ, tích hợp cái đèn báo rẽ trên gương rất là thuận tiện các cái uh, tay nắm cửa cũng đã được uh, à, mạ inox rất là sáng bánh xe sau ở bên tài đấy quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ mâm xe mâm đúc cực kỳ là chắc chắn đây là dạng mâm lớn cho nên là cái khoảng uh, gầm của chiếc xe này khá là cao xe đi được ở mọi địa hình các cái uh, tấm nhựa của hộc rè đấy quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đèn hậu ở phía sau với cái à, dạng à, ba đèn dọc rất là đẹp với cái nền à, màu đỏ còn như mới không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả đây là bản DX2 bản cao cấp nhất của Proton logo thương hiệu Proton còn khá là đẹp đây là cái hệ thống cảm biến lùi giúp cho quý khách lùi xe an toàn hơn Bánh dự phòng à, treo ở phía gầm xe cũng còn khá là mới. Toàn bộ hệ thống à, cảm biến lùi cũng như là hệ thống à, đèn hậu còn hoạt động rất là tốt. Bánh xe sau ở bên phụ. Đấy, mầm đúc khá là chắc chắn. mầm khá là lớn cho nên là nó tạo cái khoảng gầm rất là cao giúp cho chiếc xe di chuyển ở mọi địa hình không có gây gì cản trở cả và sau đây thì à, chúng ta cùng à, đi tìm hiểu các cánh cửa của chiếc xe này nhé. Đây là chiếc cánh cửa trước ở bên phụ. Đấy, tabi của cửa cũng còn khá là đẹp. Cũng đã được à, bọc da 5D, khá là sáng. Các cái nút bấm cửa kính cũng vẫn còn hoạt động khá là tốt. Toàn bộ các cái gioăng cao su vẫn là của zin chính hãng. Hệ thống keo chỉ vẫn còn khá là đầy đủ. Còn khá là tốt. Đấy, vẫn còn thể hiện à, rất rõ các cái dấu bấm chì của nhà sản xuất.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 Cột và khung cửa cũng còn khá là đẹp. Toàn bộ các cái giòn cao su vẫn là của zin chính hãng. hệ thống à, chốt khóa cũng như là bản lề ở phía sau còn khá là đẹp khá là chắc chắn ghế cũng đã được à, chủ xe bọc lại rất là đẹp da 5D toàn bộ à, tắp lô của xe quý vị có thể thấy vẫn còn rất là đẹp rất là bóng ô tô kinh anh cam kết xe không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi chỉ tiếc là chiếc xe này chỉ trang bị cái hệ thống ổ DVD 6 đĩa chưa có cái màn hình cảm ứng có lẽ là nhà sản xuất không muốn à, cho tài xế bị phân tâm hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng và trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả xe cũng à, trang bị cái hệ thống lạnh hai chiều khá là mát mát rất là sâu với hai dàn lạnh độc lập làm cho cái khoang nội thất mát rất là nhanh đây là cánh cửa sau ở bên phụ Quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy rõ. Toàn bộ hệ thống keo chỉ vẫn còn đầy đủ, không hề thiếu một phân đoạn nào. Vẫn còn à, thể hiện rất rõ các cái dấu bấm chì của hãng sản xuất. Toàn bộ hệ thống à, giòn cao su vẫn còn rất là tốt, không hề có cái dấu hiệu gì là bị chai cả. Đấy, tắp bi của cửa cũng còn khá là đẹp, cũng đã được bọc da 5D khá là sáng. hệ thống bản lề ở cánh cửa sau rất là chắc chắn và nhẹ nhàng không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả hàng ghế phía sau toàn bộ hàng ghế đều được à, bọc da 5D khá là đẹp khá là mới phải nói là chủ xe chăm sóc xe cũng khá là kỹ cột khung cửa cũng như là cái hệ thống à, chốt khóa còn khá là tốt khá là chắc chắn hệ thống gioăng à, cao su vẫn là của Jin chính hãng còn đây là cái cốp ở phía sau với cái à, dạng cốp mở lên trên khoang à, chứa đồ rất là rộng rãi để được rất là nhiều đồ phải nói là chiếc xe này à, khá là thích hợp cho một gia đình trên những chuyến đi xa toàn bộ các cái giòn cao su vẫn là zin chính hãng còn khá là tốt vẫn còn thể hiện rất rõ các cái dấu bấm trì của hãng sản xuất ở, ở cốp của chiếc xe này hệ thống uh, bản lề của cốp xe rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy rõ vẫn còn thể hiện rất rõ các cái dấu bấm chì của hãng sản xuất ở trên cốp của chiếc xe này đấy hệ thống à, đèn hậu rất là đẹp còn như mới còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy keo chỉ vẫn còn rất là tốt vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào vẫn còn thể hiện rõ cái dấu bấm chì của hãng sản xuất trên cánh cửa hệ thống bản lề đấy còn rất là chắc chắn và nhẹ nhàng không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là bong chóc cả toàn bộ hệ thống gioăng à, cao su vẫn còn rất là chắc chắn cột cũng như là khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả với giá 135 triệu đồng chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu phải nói là chiếc xe này à, khá là thích hợp cho gia đình trên những chuyến đi xa hoặc là à, cho những anh chị nào mà mới tập lái mua chiếc xe này về chúng ta lái cho quen vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa lái xe cho dễ cánh cửa trước ở bên tài đây chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy hệ thống keo chỉ vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn hệ thống bản lề đấy còn rất là chắc chắn và nhẹ nhàng không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là bong chóc cả hệ thống à, nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả các cái à, bề lên xuống cũng đã được à, ốp cái à, tấm inox rất là đẹp nhìn rất là sáng cột và khung cửa cũng như là hệ thống gioăng cao su phải nói là còn rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là móp méo cả chúng ta nhìn lại toàn bộ tổng thể khoang nội thất của chiếc xe này khá là rộng rãi xe 7 chỗ nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có thể à, đi được 8 người vô lăng ba chấu khá là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn nhiều đây đây là hệ thống à, vô lăng à, gật cù có thể à, nâng cao hạ thấp tùy theo cái à, tư thế lái của người tài xế giúp à, cho chúng ta lựa chọn cái vị trí lái tốt nhất đấy quý vị à, có thể thấy vẫn còn hoạt động rất là tốt đây là cái nút à, điều chỉnh gương điện cũng như là các cái hệ thống đèn cảnh báo vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên xe vẫn còn hoạt động rất là tốt theo như cái chỉ số đồng hồ thì à, chiếc xe này đi được hơn 145.000 km rồi với à, cái kiểu bố trí đồng hồ rất là dễ quan sát Xin mời à, quý khách nhìn lại tổng thể toàn khoang nội thất của chiếc xe này Rất là rộng rãi Toàn bộ các hàng ghế đã được bọc ra lại Còn khá là mới Trần cũng đã được à, bọc da 5D khá là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả còn khá là mới dàn à, dàn lạnh độc lập ở trên à, trần xe vẫn còn hoạt động rất là tốt làm lạnh cho khoang nội thất rất là nhanh hệ thống tắp lô của chiếc xe này cũng khá là đơn giản với các cái nút bấm rất là dễ dùng thao tác rất là thuận tiện sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu khoang máy của chiếc xe này nhé Mekong à, Proton sử dụng cái à, động cơ dầu 2.8 lít cực khỏe toàn bộ máy vẫn còn khá là khô ráo và sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả quay cận cảnh chi tiết phần máy à, cho quý vị thấy không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả toàn bộ máy vẫn còn rất là khô ráo thế thì với giá bán là 135 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá hợp lý cho một uh, chiếc xe 7 chỗ số sàn máy dầu 2.8 Giá của nó à, chỉ bằng một chiếc uh, xe SH của Honda Nhưng mà chúng ta được uh, sở hữu một chiếc xe 7 chỗ Chúng ta có thể uh, sử dụng để đi làm hoặc uh, đi chơi cũng được Vậy thì uh, khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhá. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kiên Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời à, quý vị đến địa điểm trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé. Quay cận cảnh và chi tiết mọi vị trí ở cái phần máy à, cho quý vị thấy. Máy xe còn cực kỳ là tốt, không hề có hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả. Nắp cabo vẫn còn rất là tốt các cái tấm nỉ của nắp cabo vẫn còn đầy đủ vẫn là zin theo xe toàn bộ keo chỉ của nắp cabo vẫn còn khá là tốt không hề thiếu một phân đoạn nào ô tô kinh anh cam kết là máy xe không hề có ngập nước chỉ với giá 135 triệu đồng à, chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ là khô ráo và sạch sẽ vẫn còn à, thể hiện à, đầy đủ các cái tem của hãng sản xuất trên à, máy xe sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần gầm của chiếc xe này nhé. Đây là gầm xe quay từ bên phía hông. Đấy, quý vị có thể thấy gầm xe còn khá là đẹp, khá là chắc chắn. Không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả. Quay cận cảnh và chi tiết gầm xe cho quý vị thấy. Rất là chắc chắn. Phải nói là gầm của chiếc xe này khá là dày. Không một vết hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe này. Còn đây là gầm xe quay từ phía sau. Đấy, bánh dự phòng hay còn gọi là bánh sơ cua cũng còn khá là tốt toàn bộ hệ thống à, giảm sóc cũng như là các cái đầu tin của bánh xe rất là tốt rất là chắc chắn không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả ô tô kia anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí giúp cho quý khách có một cái nhìn chi tiết hơn về những chiếc xe còn đây là gầm xe quay từ phía trước đấy gầm của bề máy rất là chắc chắn và cuối cùng thì à, dạ. chúng ta cùng trải nghiệm à, chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là vận hành ra sao nhé đấy quý vị có thể thấy máy đề rất là nhẹ nhàng tuy nhiên thì à, chiếc máy này à, có hơi vẻ là hơi bị ồn vì nó là dòng máy dầu cho nên là nó có vẻ hơi bị ồn so với những à, dòng à, xe máy xăng khác hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả hệ thống à, vô lăng à, trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng khi xe chạy có cảm giác rất là đầm xe không hề có cái dấu hiệu gì là rung lắc cả khi qua những à, đoạn đường gồ ghề hệ thống giảm sóc của chiếc xe này cũng khá là tốt thế thì với giá bán là 135 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá quá là hợp lý cho một chiếc xe 7 chỗ số sàn máy dầu 2.8 giá nó không bằng một chiếc xe SH của Honda nữa mà chúng ta đã sở hữu một chiếc uh, xế hộp 7 chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất mẫu xe cũng đang để tại cửa hàng của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời à, quý vị đến địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé. Thế đây là vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Mekong Proton 7 chỗ số sàn máy dầu 2.8 sản xuất năm 2008.